Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại sẽ test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai Bếp có mã số là KGM660FS Đây là cái nội thất bên trong của bếp đây <coughs> Thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem từ những lỗ lớn phía sau và bên dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới che chắn lại để tránh trường hợp chuột vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng của chúng tôi thì bếp được thiết kế nó có sẵn lò nướng đây rất là tiện lợi sử dụng cũng như là vệ sinh thì các bạn chỉ việc kéo ra và đặt thực phẩm các bạn lên trên vỉ đây và cho vào bên trong và công tắc để mà sử dụng thôi các bạn không phải mất thời gian và công sức để đốt lửa than bên trong vỉ thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng phá ra khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây còn một bếp nướng thì các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp đây thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cái ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái que cảm biến ở phía sau biết đây nó sẽ có một que cảm biến khóa ga tự động chống rò rỉ thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái que cảm biến phía sau là nó sẽ nhận được tín hiệu là lửa đã tắt thì biết nó sẽ tự động khóa ga lại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 thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở bên dưới cái nồi của chúng ta nhiệt độ phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như các bạn muốn thử tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi nó có đáy dày á các bạn không nên sử dụng những cái nồi để mỏng vì là những cái nồi để mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt kèm theo khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội đến nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì biết sẽ không thể nào mà khóa ra được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 thì một bình ga giá khoảng 320 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga mà thôi nó rất là tiết kiệm ga còn thứ ba rất là an toàn như vậy tôi nói nó có một cái quay cảm biến ở phía sau đó là quay cảm biến tự động khóa ga khi mà lửa tắt chống rò rỉ thì khi mà các bạn tắt lửa mà nhiều trường hợp các bạn quên khóa ga lại á thì cái quay cảm biến đó nó sẽ bị tín hiệu lửa tắt trong vòng 5 đến 7 giây á thì nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất nó sẽ tiết kiệm ga cho, cho các bạn và thứ hai là nó cực kỳ an toàn nó không sợ xảy ra tình trạng là ga bị rò rỉ phòng chống cháy nổ đó là những ưu điểm của bếp, bếp ga nhập đây thì đập bếp cháo rồi là 360 đây thì bếp phẩu đôi là 330 đây thì tùy vào cái vị trí nhiệt độ sẽ khác nhau thì như tôi đã nói vì bếp nó sử dụng rất là hao pin nên là sẽ có một số pin các bạn tránh không nên sử dụng như là pin con ó pin con thỏ đây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 mua cái bếp này á mua cái này của hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V này thì với cục nguồn 3V này á, thì các bạn có thể ghim vào ổ điện và ghim vào ờ, bếp sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây ở bên hông á tôi là sẵn một cái đầu chờ đây các bạn chỉ việc ghim nguồn 3V này vào là các bạn có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đến ờ, pin đây đây tôi lấy pin ra bên ngoài đít vẫn hoạt động bình thường đây. đít bên trái cũng đã tự động khóa ra sau tính năng dưới cạnh nồi đây đây đít khóa ra công tắc cũng mở bình thường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 thì khi mà các bạn sử dụng sử dụng giờ này á thì các bạn nuối một điều á là nó học pin này nè nếu mà các bạn có pin bên trong á thì các bạn lấy lấy ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng sử dụng cái hàng giờ á mà vẫn cái pin bên trong đây thì khi mà hết thời gian nổ cắm á thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bên trong bếp nên các bạn nhớ lưu ý điều này thì đối với con bếp này á ngoài việc tặng kèm một cục 13 thì chúng tôi sẽ có tặng kèm một cặp pin đây đây là một cặp pin đi theo bếp thì cái cặp pin này á để như thế nào để các bạn có thể dự phòng sử dụng trong những cái trường hợp chẳng hạn như là bị cúp điện hoặc là mất điện á thì các bạn không thể ghi nguồn 3 này vào để sử dụng được thì lúc đó các bạn lấy pin này ra để ờ, gắn vào bếp mà sử dụng để tặng đi một đi ờ, kèm một cặp pin pin nữa cho bếp như thế này thì bếp bếp của cái này chúng tôi sẽ được bảo hành trong vòng 10 đầu tiên á nếu mà các bạn sử dụng mà xảy ra lỗi gì về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn cái bếp mới với, với giá trị tương đương ở đây thì các bạn có nắp che đầu chia lửa bằng inox đây thì với loại nắp che này các bạn có thể nấu nướng thoải mái một thời gian dài mà các bạn không sợ xảy ra trường hợp nó sẽ bị mục mục nát bởi loại nắp sắt thì đối với loại nắp sắt á khi các bạn sử dụng một hộp một thời gian á nó xảy ra trường hợp thì sẽ bị mục bị bể ra còn với loại nắp che bằng inox này đây các bạn có thể sử dụng thoải mái không lo về vấn đề đấy thì công dụng của nó chính là giúp cho ngọn lửa các bạn được tỏ đều ra nó không bị chụm vào một chỗ